sập mà vẫn hót này mẹ vẫn hót bình thường đây này sập vẫn hót bình thường cành ngày trước cũng sập vẫn hót nha anh em ui địt mẹ cái gì đấy sập vẫn hót ầm ầm Úi rồi cái cuối điều Anh em nhìn mỏ nhá và nhìn rộng nhá Úi rồi Sập vẫn hot bình thường Đây này đây này ui sởi ơi thấy chưa đây này Úi rồi con này bựa thật, sập vẫn hót. Này. Cành này trước bấy được một con sập vẫn hót. Bây giờ con này sập cũng vẫn hót luôn này ra mỏ kìa Úi giời ơi, thôi rồi nha anh em Đây này Hót quá nhiều lần luôn Đấy này, trời ơi Con này Đấy đấy trời ơi, sập vẫn nó tầng tầng, Đấy này Đây này Đây này rồi quýt Quick bò luôn Úi sời ơi Con này đúng là bướng thật nhỉ Địt mẹ quýt quý liều Hôm vừa rồi cũng bấy đầu con ở cành này Nhưng mà nó sập ở bên trái cơ Sập thế này mà vẫn hót ầm ầm Con này cũng thế, sập vẫn hót ầm ầm Úi sồi thôi nha anh em Quá là ok rồi nhá.